Xin các vị một lần đến mái ấm mây ngàn để nhận thấy tại đây rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Xin các vị mở lòng hãy đến đây một lần. Dạ, ông chào ông. Giờ này ông ăn cơm chưa ạ? Dạ, ăn xong cơm. Rồi rồi mới về ăn xong. Dạ. Dạ con tên toàn con đến đây con con hỏi thăm thông tin vâng, rồi ờ, con giờ con sẽ <laughs> mở lòng kêu gọi ờ, mạnh thường quân dạ dạ cảm ơn cô cô rất dạ. nhiều con ở đây có cuộc sống được giờ ổn định lắm dạ à, ông tên gì ạ à? ông tên là Nguyễn Tấn Phát dạ ông Tấn Phát quê ông, ở đâu ạ à? sáu mươi tuổi dạ quê ông ở quê cha thì ở thành phố Hồ Chí Minh quê dạ. mẹ thì ở cũng gì kêu vẫn gì cao lãnh dạ, và dạ, dạ. tháp mười cao lãnh dạ. Dạ. con cảm ơn chú con sức khỏe à dạ. chúc cho con được nhiều sức khỏe ờ, mọi dạ. chuyện may mắn về gia đình luôn ha người dạ. thương về ờ, 80.000 tọa tại cầu Bà Nâu quốc lộ 22B ấp Cẩm An Cẩm Giang Gò Dầu Tây Ninh cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km Khải Toàn đến thăm vào tháng 7 năm 2022 Tại thời điểm này đang nuôi 144 cụ bao gồm cụ liệt và những cụ tâm thần và 76 em có cả những em bại não hoàn cảnh vô cùng đáng thương bên đây là cái nơi uh, dành cho các cụ cũng như là các em bị uh, uh, bị liệt cũng giống như là bị uh, tâm thần nhẹ đây, đây là khoảng mười mấy người ở đây thì uh, mỗi phòng này thì mình có uh, hai cụ Mỗi phòng có khoảng 2 cụ ở bao gồm nhà vệ sinh. Các cụ rất minh mẫn và tỉnh táo, chỉ có điều sinh hoạt khó khăn. Đoạn này thì mình sẽ ra bên phía bên đây là nơi à, dành cho các em. Ở đây là hai khu vực nó riêng biệt. Ở chỗ này thì là nơi à, làm đồ ăn, và nấu nướng, một ngày thì à, mình sẽ nấu khoảng à, hơn 200 phần ăn dành cho các cô và các em luôn thì ở đây thì có các cô bảo mẫu cũng giống như là các cô uh, làm bếp thì chi phí một tháng ở đây á, cho mỗi uh, người như vậy là 2 triệu tới 2 triệu rưỡi rồi đây là khu vui chơi này Rồi đây là phòng cho mấy em nhỏ, mỗi phòng như vậy thì tầm khoảng 5 ờ, tới 6 em và có một cô bảo mẫu ở đây. Đây, nguyên cái dãy này và cái dãy bên đây rồi ok mình đang đứng ngay vị trí uh, ờ, máy ấm mây ngàn ha. máy ấm này hiện tại là có khoảng hơn 200 uh, ờ, em bé mồ côi cũng như là các cụ già neo đơn và bị tâm thần thì uh, vị trí ở đây thì nằm ngay gò dầu tây ninh nha và cách sài gòn của mình là khoảng uh, 70 cây đây cái đường vào thì nó sẽ như vậy này từ đường lớn vào cách đây khoảng 100 mét thôi phía bên ngoài thì à, nếu mà mình đi từ à, Sài Gòn lên thì mình để bên tay trái thì nó sẽ có cái cổng ngoài mặt tiền quốc lộ 22 để cái hướng vào ha đi thẳng à, đi thẳng vào để trái là tới đây này Thật ra là mấy em mày nhỏ à Dạ Dạ mấy em là một sầu. Ăn với cơm nước là con Ăn uống cho trẻ mạnh lắm Chỉ có cá đi cũng được thôi dạ, dạ Có hai mươi mấy đứa ở đây học tại à, ở chùa Dạ bao nhiêu ạ? hai mươi hai em ạ à. Là từ tám tuổi đến 16 tuổi Dạ khoảng bao nhiêu bao nhiêu người giúp và dạ bên bên bên khu cụ là chỉ có bốn người thôi dạ tất tất cả ở đây mình khoảng bao nhiêu bảo mẫu mẫu nuôi em là có 10 người 10 người mẫu mẫu à dạ còn bên cụ là có bốn người còn ở dưới bếp phục vụ là có sáu người à em em bộ những cụ chi phí ờ, dạ một tháng của mình luôn là tiền trả tiền cho nhân viên mỗi nhân viên là năm triệu rưỡi là sáu chục bỏ bạn lên có khi là có tháng lên đến sáu năm thì nó tháng là dạ về tiền xăng mà để mình đỡ để mà đưa bé đi học với lại chở xe cấp cứu chở cụ hoặc những người mà cần ở ngoài đời đó dạ mình hỗ trợ là khoảng năm mấy cái triệu tiền xăng dạ còn tiền điện thì hai mấy triệu tháng ừ. bình quân là một tháng vậy bắt buộc phải có một trăm hai mươi triệu để chi phí nhân đó là sự dạ dạ, tắm rửa nói chung là mấy cùng đây là tỷ tiền vệ sinh cái mặt đỏ dạ nhưng mà đặc biệt là liên quan đến mình hả và dạ, như thế là giờ dạ, ở Sài Gòn cũng thấy là mọi người đây có một người có, một người có, nhà có, nhà tám có, nhà áo có, nhà dạ cũng năm hay là đúng cái mặt này dạ tự nhiên hết thầy ơi dạ chị danh phụ phụ trách về cái gì trong trong à, còn bộ đó nhóm nhạc kỳ đà nhóm nhạc giống như tổng quản á <laughs> dạ thôi đây là số điện thoại dạ xuống dưới cùng dạ đúng rồi zalo với facebook dạ. trường hợp của cái niên mà bé này với bé nó bơi là hai bé bị bỏ lúc lớn á dạ thứ nhất là ờ, dạ hai lần mấy năm nè dạ ở đây ngoài ờ, ngoài thực phẩm như quý phẩm á mình có mong muốn mình thay đổi cái gì thêm phòng hay là cái gì ở đây không à nói chung là bây giờ là con ờ, muốn suy nghĩ là chỉ mong là đủ nơi để sống bình thường yeah. để thì đủ để cho nó tin là có được cái cơ hội đến trường có cái trường học như bao nhiêu em ở ngoài đủ điều kiện để lo thêm. còn tù thì giống như là khi mà ăn uống để mình đau, là mình có khả năng để mình lo cho tù dạ yeah. Dạ. đến khi mà mất và thầy cũng phải lo còn bây giờ chỉ có ba cái việc đó là chính là để giữ ổn định cái cuộc sống thôi chứ yeah. Dạ. không có dám mong muốn là để thay đổi hay là sửa đổi trong mấy anh dạ. dạ tại vì nhưng dạ. bây giờ 41 em đi học để mà đóng tiền trường để mà mua sách vở thầy biết không nhiều khi phải làm muốn giáo viên thì mà dạy tim yeah. Dạ. tại vì nếu mà không cho học dạy tim thì bé không học lại yeah. Dạ. kỳ rồi không có máy không học online được 11 em lớp một à, còn bộ yeah. phải ở lại đó dạ dạ còn cụ thì nói chung là chỉ mong là cuộc sống của cụ là được thoải mái được ăn uống rồi rồi bệnh đau là có cái kinh phí để hỗ trợ cho cụ thôi dạ, dạ. còn à, mấy mấy mấy nhỏ nhỏ mà gõ lại giấy tờ sao à, à đi học hành à khi mà bé mà bị bỏ ở nam là là mình sẽ bán lại lên xã để là trong vòng một tháng mà nếu không có người nhận lại là bé sẽ được cái phò của thầy yeah. Dạ. là nhập vào đồ đầu là đến lúc đó là mình sẽ làm giấy khai sinh lại yeah. Dạ. dạ và cho bé được cấp sách tới trường ạ còn như cụ thì khi cụ qua phần thì mình làm đám nên là bản đi của cuộc thi thắng hơn thọ cuộc thi dạ. chứ còn ở tây ninh người ta không có nhận dạ. tại vì đa số phụ là học với chứng minh với học học mà chỉ có như cái dạy bé thì không nói là bé thì có người còn như bên phụ có đúng mà dạ chỉ có cái trại mà nằm đỏ nhưng mà cái cảng, cũng là khó khăn dạ. nhưng mà người ta nhiều người bị nằm lâu mà hỏi đổ đi bệnh viện cái người mua bánh theo cái người ở nhà yeah, cũng nhiều yeah. liên đới nhiều thứ dạ mà đi làm bây giờ mỗi một người nhân viên trả hai triệu nhiều quá hết yeah. nên những người ta làm nhiều mà trả nhiều quá thì cả năm dạ này thường là cứu uh, à, giúp đỡ hay cứu là cứu ngặt thôi không phải cứu nghèo ít nhất mình phải nghĩ ra những cái à, cái phương án để cái những cái phương tiện để mình thêm cái thu nhập của mình ngoài cái thu nhập mạnh thường quân thì thường không có ổn định lúc này lúc kia yeah. Dạ. còn bé mà mình lớn bé nói chung là lúc ông tám cũng là khi mà 14, 15 tuổi bắt đầu mất khoảng dạ, dạ, có nhiều dạ. em ra đi học tự bỏ ngang dạ, em hiểu khi nào mà khó khăn hay là bệnh viện mới quay nhà dạ nên được em nó tạo ra vấn đề còn những người mà người ta có sức khỏe người ta bình thường thì người ta có suy nghĩ khác chứ dạ. mà người ta không có ở lại đây để mà phục vụ lại cái mức lương nó quá thấp dạ dạ em hiểu rồi dạ làm cũng một vì người ta làm vì tấm lòng nữa dạ, dạ nhưng giờ thầy thấy nguyên cái khu bảo mẫu là chỉ có năm cô là lớn tuổi là dạ, còn năm cái khu trở lên đây là mấy bé là đọc cũng là tiểu mà bây giờ bé lớn là bé nghỉ học chăm lại cho nhỏ nhưng mà bây giờ đâu có muốn lại cho bé chăm vậy hoài phải tìm cho bé cái giống như là cháu đi học nghề và thầy thấy là mình phải bắt cái cái người để lo nữa rồi mà nếu để cho bé lo ở nhà trực tiếp vậy tội nghiệp sau nó không có tương lai dạ dạ thầy tên là lê minh đức còn pháp danh là thích tịnh thánh thích tịnh thánh dạ yeah. là, phụ trách của mấy ấm với là chùa nếu dạ. dạ. ai là chủ trì của cái bóng bông